Alo ừ, Sau đây Xin giải bài tâm sự Phải chi Vẫn nhớ tình thương Chuyện tình yêu lúc đó Đã in sâu suốt bảy năm rồi Hồi lúc đó mới yêu sống ưu tư nhớ nhau mọi tầng thật hạnh phúc lắm mỗi khi ta được nhận tương tác mỗi lúc thu đông trong trái tim hai mình tương tư rồi thời gian trôi hai chúng ta sống trong tâm tình rồi ngày tháng ấy hai chúng ta sống trong tình thương và một điểm hớm cớ sao chúng ta tình ngang trái anh vẫn thương em ngày tháng vẫn không bao giờ nguôi người tình yêu ấy em có hay chăng anh vẫn thương nhiều mặt ngoài kia sao anh vẫn thương em ôm em vào lòng dù là sóng gió khó khăn trái ngang anh vẫn yêu nàng dù là tương lai tháng năm đang chậm anh vẫn thương người vâng vâng cảm ơn quý vị các bạn lắng nghe quan tâm kính chúc các bạn quý vị quý vị luôn may mắn an lành thành công xin chào